Rồi chào cả nhà ha. Thì video hôm nay Lúa xin chia sẻ đến cả nhà cái cách mở tài khoản online và cách mở thẻ online của ngân hàng Sacombank trên app Sacombank Bay các bạn. Thì à, đây để mình vô cái app mình cho các bạn xem nha. Đó. Đây, hiện tại á thì các bạn nào á mà có thẻ tài khoản thanh toán và có thẻ như thế này thì sẽ không mở được à, thêm tài khoản ha. Nhưng mà gần đây á à, ngân hàng Sacombank có thực hiện cái tính năng mới trên app Sao Sacombank á là các bạn có thẻ, có tài khoản các bạn vẫn mở thêm được tài khoản thanh toán ha và mở thẻ luôn nếu mà các bạn chưa có thẻ thanh toán thì các bạn mở thẻ thanh toán được và chưa có thẻ visa mở thẻ visa được đây các bạn à, đây mình sẽ mở cho các bạn xem các bạn sẽ chọn vô ô giao dịch ở bên phải nè các bạn kéo xuống chỗ một là dịch vụ ngân hàng nè đó thì ở đây nó có một rút tiền mở tài khoản thanh toán và mở thẻ thanh toán mình sẽ chọn vô mở thẻ mở tài khoản thanh toán trước ha hiện tại mình đã có một tài khoản rồi mình có thể mở thêm hai tài khoản nữa các bạn cái tài khoản thanh toán á, đây mình sẽ chọn vô cái trường giao dịch như ở đây mình à, hiện tại mình đang ở tháp 10 nên chọn gì tháp 10 nè đó cái mục thứ hai là mình sẽ nhập cái gmail mình à, cần à, thông báo ha rồi ở bên dưới là khi mà bạn ở trên mở trên app sân bay thì hoàn toàn miễn phí ha đó ở cái chỗ mở tài khoản này mình có thể chọn là ngày tháng năm sinh của mình cũng được đó hoặc là cái số điện thoại mình mong muốn là số điện thoại của mình đó cái mục thứ ba là số chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân mình muốn mở đó là những cái này mình có thể chọn theo ý mình ha đó cái thứ tư là một dãy số bốn số cuối đó, ở đây mình sẽ chọn bốn số 9 cho các bạn xem nè đó mình nhập bốn số 9 thì nó ra là bốn số cuối mình sẽ số 9 còn số trước ờ, bốn số 9 đó là số bất kỳ hoặc là chọn ờ, ngân hàng mong muốn nha đó rồi mình sẽ nhập ờ, mở tài khoản bằng số điện thoại mình cho bạn xem các bạn lưu ý là phải test vô chỗ là tôi đã đọc đồng ý tài khoản nha xong các bạn nhấn vào tiếp tục đó thì bước tiếp theo các bạn chỉ cần xác minh thôi đó nhà báo tb xác minh các bạn đây sau khi mình xác minh xong mình sẽ nhấn vào xác nhận ở bên dưới để nó xác minh là mình mở tài khoản ha ok thì nó báo đây là mình đã mở tài khoản thanh toán thành công đó để mình vô mình mở tài khoản mình vô một quản lý tài khoản mở cho lên cái chỗ mà mình mới vừa mở tài khoản cho các bạn xem nè đó hiện tại á, thì cái bên trên là cái tài khoản mình mới vừa mở xong là các bạn đó còn hai bên dưới là cái tài khoản chi lương của mình và cái tài khoản à, thanh toán mình đã mở các bạn lưu ý dùm mình đó là mỗi một bạn chỉ mở được tối đa là ba tài khoản ha đó thì ờ, thẻ thì ờ, các bạn có thể ờ, có thẻ rồi thì các bạn sẽ không mở được còn các bạn nào chưa có thì các bạn vẫn có thể mở thẻ được ha đó lưu ý giúp mình còn nếu mà các bạn muốn mở thêm một tài khoản thứ tư thì các bạn phải chịu phí nha khoảng một trăm mấy chục ngàn các bạn đó rồi video mình đến đây là kết thúc nha